chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với kênh ô tô đó rẻ của Hiếu. Thì ngày hôm nay Hiếu sẽ giới thiệu tới quý khách hàng dòng xe Hyundai Tucson 1.6 Turbo Phiên bản màu đỏ đô đang được trưng bày trên showroom của phía công ty Hiếu hiện tại Dòng xe Hyundai 1.6 Turbo này là dòng xe à, phiên bản máy xăng cao cấp nhất của dòng xe Tucson Thì à, phiên bản 1.6 Turbo được trang bị và khác những cái tính năng gì so với phiên bản của 2.0 thì phía dưới đây là mời quý khách hàng cùng theo dõi cái video của Hiểu nha. Ngay ở phía trước quý khách hàng đây là chiếc Hyundai Tucson đang được trưng bày trên showroom của bên công ty Hiểu. Thì hiện tại chiếc Tucson này là chiếc Tucson màu đỏ đô. Thì uh, dành riêng cho phiên bản Tucson thì nó chỉ có một màu đỏ đó là màu đỏ đô này thôi nha. Đỏ là đỏ mịn á. Đây là phía trước của mặt đầu của chiếc xe Hyundai Tucson. Về mặt phía trước của Hyundai Tucson thì có dải đèn LED này, đây là hệ thống đèn trên xe sử dụng dải đèn LED chạy sáng khi mà mình mở đèn lên cùng với kết hợp những cái đèn pha chiếu sáng bóng dạng LED. Còn ở phía dưới đây là sử dụng là bóng đèn uh, sương sương mù và đèn uh, sáng ban ngày. Đối với phiên bản 1.6 Turbo thì nó có thêm bốn cái cảm biến trước ở phía trước. Dành riêng cho phiên bản Turbo, những phiên bản còn lại sẽ không có có. Đó, bốn cái nút cảm biến phía trước đây. Mặt la răng thì được mạ chrome sáng bóng kết hợp với cái logo Hyundai được đặt ở chính giữa làm tăng lên độ sang trọng và thể thao của dòng xe. Mình thử chế độ ờ, gập gương điều chỉnh sử dụng là sử dụng chìa khóa thông minh Drive Mode. Bấm mở hoặc ờ, đóng xe và chỉ cần một nhấn, nhấn nút thôi Chiều dài của chiếc xe này sẽ dài là 4m475, rộng là 4 1m850 và cao 1m660. Đây là chiếc mâm của chiếc Hyundai Tucson bản 1.6 turbo là mâm dành riêng cho bản này là 19 inch. Hệ thống gương chiếu hậu sử dụng là đèn kết hợp với đèn sinh nhan, báo rẽ, gương gập điện và chỉnh điện trên xe. hông thì được ừ, kết nối với một số cái ờ, đường viền đường gân của chiếc xe làm tăng độ sang trọng tay má tay nắm cửa được mạ chrome sáng bóng không chống dỉ và cái nút đen này là nút mà ờ, đóng mở điện tiếp theo đây là cái nội thất của hàng ghế thứ hai trên xe nội thất của chiếc uh, xe với nội thất màu vàng be màu kem á đây là toàn bộ cái nội thất của hàng ghế thứ hai sử dụng là ba hàng ghế với khoang uh, chứa phía sau là chứa để đồ ba ghế ngồi có gối tựa ghế sử dụng là ghế da cao cấp với đối với cái uh, ngồi cái ngồi ở giữa này khi cái khách hàng không có người ngồi thì khách hàng sẽ phải kéo xuống để ly nước hay là để tựa tay cho nó dễ thoải mái còn ở phía đối với ờ, đây là cái cái cái cái cửa gió ở hàng ghế thứ hai để phía khách hàng ngồi cho nó nó nó lạnh và nó không có bị ngợp xe khoảng cách giữa ghế đầu tiên và ghế thứ hai khá là rộng đây tiếp theo là cái cái nội thất của cái chiếc e, thứ tức một sừng 160 turbo ở, ở phía trước ghế chỉnh điện cho mình là 8 hướng đối với bên phụ và chỉnh 10 hướng đối với bên tài màn hình AVN định vị vị trí kết nối cho mình khá nhiều nhiều tiện ích trên xe thì đối với cái hiện tại đây là xe nó đang nằm ở vị trí trên đường quốc lộ 13 và có cái hiển thị chữ số 50 đây là uh, cung đường này sẽ quý khách sẽ được đi với 50 km trên giờ thì khi quý khách hàng đi ra những cái đường cao tốc thì quý khách hàng không sợ phải vượt quá tốc độ đối với cái cung đường cho phép nha còn ở phía dưới đây một số cái tiện ích như nghe điện thoại, media, kết nối USB, radio, FM, đa phương tiện và một số cái kết nối qua điện thoại. Rồi mình nghe radio. Sau khi Mỹ rút lui, với việc đã có 6 nước phê chuẩn hiệp định, CPTPP sẽ có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 tới. Đó, Nhiều okay. nước đã lên tiếng. Còn đối với dòng xe Tucson thì nó sẽ có hai vùng điều hòa độc lập hai bên và có một cái cửa gió ở phía sau nên là quý khách thoải mái về cái điều chỉnh nhiệt độ và không lo bị nóng một số các điều chỉnh hướng gió còn đây là cái uh, cần số của đối với dòng xe túc sinh túc sinh thì nó chỉ có số tự động không có sử dụng số sàn nha ở phía dưới đây là một số cái kết nối USB cũng sạc 12V và cũng sạc điện thoại bản đặc biệt thì nó sẽ có phân tay điện tử chỉ cần nhấn một nút bấm thôi có auto hot của Uh, có Doraemon là ba chiếc đồ lái trên xe là Eco, Normal, Sport tùy theo cung đường nào thì quý khách có thể lựa chọn cái cung đường và cái các cái tiện ích của ờ, ba chế độ này rồi khởi hành ngang dốc rồi đối với phiên bản này phiên bản turbo thì có sẽ thêm một cái là cảm biến phía trước lúc P này khi mình nhấn lên thì sử dụng là nó đang sử dụng cảm biến trước còn không mình có thể tắt đi phiên bản đặc biệt thì nó sẽ có cái sự trời ở phía trên này đây cửa sổ trời panorama toàn cảnh kéo xuống phía cuối luôn còn đối với mình thì mở thêm một nấc nữa đây mình có thể kéo mở ra để mình ngó ra ngoài vừa lấy gió còn mình sử dụng thì mình đóng lại vô lăng trên xe được sử dụng là vô lăng bọc da cao cấp và ở trên vô lăng thì nó có một số cái nút điều chỉnh Cruise Control ga tự động khi ra đường cao tốc, rồi nút điều chỉnh nghe cuộc gọi, tăng volume và một số cái chuyển hướng trên kênh. Cái này là màn hình tắp lô của chiếc xe Tucson thì uh, nó sẽ có thể hiện những cái thông số ví dụ km đã đi được, vòng tua, nhiên liệu, xăng và một số cái uh, tiện ích trên xe. Và đây phía sau xe, đây là cái uh, cốp sử dụng là cốp mở điện và và đây là phía sau của cái khoang hành lý đựng đồ trên xe khoang hành lý thì cũng khá chỉ là rộng rãi có một cái miếng trắng để mình bỏ túi nhồi bông hoặc là mình trắng những cái cái đồ màu mà nó cùng cây phía sau xe xe thì vẫn được trang bị đầy đủ là camera dê và cả miếng lùi phía sau xe khoang hành lý thì khá chỉ là rộng rãi còn khi mà quý khách hàng có đi đường xa quý khách hàng có thể gặp cái hàng ghế thứ hai là tạo là một cái giường mini cho khách hàng nằm nghỉ ngơi khá chiều rộng rãi thoải mái ha còn phía dưới đây là cái bánh sơ cua đi theo xe bánh sơ cua cùng mâm và cùng kích cỡ mâm đúc cùng con đội và các cái tay quay ốc vít đối với trong trường hợp khẩn cấp ở phía bên hông này nó có một cái củng sạc 12V để chúng ta cùng thử cái tính năng là đóng mở cốp nha cái này là mình sẽ bấm ờ, đóng cốp trên remote luôn xe sẽ tự động đóng cốp bằng điện còn đây là cái bộ não của chiếc xe Hyundai Tucson đây là cái động cơ 1.6 turbo bản sử dụng bản động cơ 1.6 turbo thì công suất mã lực của nó là 177 mã lực lên tới 5.500 vòng Khá chỉ là mặt đối với phiên bản của 2.0 máy xăng thì công suất của nó chỉ có là 155 trên 6.200 vòng thôi còn phiên bản 1 2.0 đặc biệt thì sử dụng là 185 trên 4.000 vòng với dòng xe Hyundai Tucson, hiện tại bên công ty Hiểu đang có chương trình khuyến mãi từ 70 tới 130 triệu áp dụng cho tùy từng phiên bản của dòng xe. Thì đối với Tucson thì tổng cộng là có 4 phiên bản, có hai phiên bản 2.0 máy xăng đặc biệt và 1. tiêu chuẩn, 2.0 máy dầu ờ, đặc biệt và 1.6 turbo máy xăng thì giá nó sẽ áp dụng khuyến mại tùy từng tháng và tùy từng thời điểm và cộng với gói phụ kiện 15 triệu nữa nên quý khách hàng đang tính lựa chọn cái phiên bản nào thì có thể liên hệ trực tiếp với Hiểu theo số hotline 0908223055 kết bạn Zalo, Viber, Facebook với Hiểu với số điện thoại ở trên để Hiểu sẽ báo giá trực tiếp tới quý khách hàng cái bản báo giá và uh, chương trình khuyến mại của tháng đó nha. Rồi Hiểu xin chào và kết thúc video này và chị hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.